Thưa quý vị và các bạn thân mến, huấn luyện viên Chelsea loại cầu thủ Bình Dương thủ môn U20 là phương án dự phòng. Huấn luyện viên Chelsea đã chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ của tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 với việc loại Tuấn Dương, Đức Hoàng và Vĩ Hào. Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình của đội U20 Việt Nam đang là phương án dự phòng cho Văn Chuẩn và Huy Hoàng. Thực tế thì những cầu thủ kém may mắn vào phút cuối không được dự SEA Games 32 cùng U22 Việt Nam – không có bất ngờ khi kém nổi bật hơn những người chơi cùng vị trí, nhất là ở khía cạnh đa năng như là yêu cầu của huấn luyện viên Chausier. Tiếc nuối có chăng chỉ đến ở trường hợp của Bùi Vĩ Hào. Tiền đạo đã từng có kinh nghiệm chơi bóng tại V-League trong màu áo của Bình Dương, nhưng cuối cùng lại không được ông Chausier chọn. Việc lên tập trung muộn cũng có thể coi là một bất lợi của Bùi Vĩ Hào trong việc cạnh tranh vị trí cùng với đồng nghiệp của mình. Những người được tập luyện xuyên suốt qua nhiều đợt với huấn luyện viên Philip Chausier – trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 32. Tại buổi họp báo trước trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 vừa diễn ra, huấn luyện viên Choi Sư cho biết Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt tại SEA Games. Đội U22 Việt Nam sẽ trình diễn được một thứ bóng đá tốt nhất có thể là thành quả của hai tháng chuẩn bị gần đây. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi trận đấu ngày mai. Sau buổi họp kỹ thuật và họp báo trưa ngày 29 tháng 4 hôm nay, chiều nay Đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gia quân gặp U22 Lào diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai 30 tháng 4. Với danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 32. Thủ môn Quan Văn Chuẩn, Đoàn Huy Hoàng. Các hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Võ Minh Trọng, Lương Di Cương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường và Nguyễn Ngọc Thắng. Các tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Sơn. Các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Quốc Việt. Tranh cãi khi mà U22 Việt Nam loại người ghi bàn nhiều nhất tại V-League. Với 3 pha lập công, nhiều nhất ở U22 Việt Nam sau 27 trận V-League. Việc Bùi Vĩ Hào bị loại là một bất ngờ đáng kể nhất trong danh sách tuyển thủ dự SEA Games 32 công bố vào trưa 29 tháng 4. Trước trận gia quân gặp U22 Lào, huấn luyện viên Chausier đã chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games khi loại ba cầu thủ gồm Giáp Tuấn Dương, Ngô Đức Hoàng và Bùi Vĩ Hào. Trong đó, việc chân sút của câu lạc bộ Bình Dương bị gạch tên khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Vĩ Hào thuộc nhóm cầu thủ thi đấu tại V-League nhiều nhất đội U22. Anh sở hữu 1.362 phút ra sân tại đấu trường cao nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương cũng đã ghi được 3 bàn tại V-League. Không có một cầu thủ U22 nào có thành tích tốt hơn Vĩ Hào tại V-League. Trong nhóm tiền đạo mà huấn luyện viên Philippi Chosius đang có, Vĩ Hào cũng là người duy nhất có đủ sức cạnh tranh một suất đá chính tại V-League. Sau những tiến bộ vượt bậc ở mùa giải 2022, anh được trao cơ hội nhiều hơn. Tiền đạo quê An Giang chơi cả 7 trận mùa này, trong đó có 5 lần ra sân từ đầu. Mùa trước anh chỉ có 7 trận đá chính trong tổng cộng 20 lần ra sân. Còn lại là Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường không thể chen chân vào đội hình chính câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô còn nhiều tiền đạo xuất sắc như là Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải hay là Lucao. Trước SEA Games 32, Văn Trường còn thừa nhận việc đá chính ở câu lạc bộ Hà Nội có độ khó chẳng kém gì lên tuyển Việt Nam. Ở tại Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Việt cũng khó lòng cạnh tranh Đội bóng phố nối đóng đinh Washington Brandao, Paulo Oliveira cho hai vị trí tiền đạo ở trong sơ đồ chiến thuật 352. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn vẫn chưa được nếm trải bầu không khí tại V-League mà chỉ chơi tại giải ngoại hạng nhất cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Trong bối cảnh đồng đội gần như không được chơi tại V-League, trải nghiệm của Vi khiến anh trở thành nhân vật đặc biệt của U22. Anh là người hiếm hoi đã thể hiện được mình ở sân chơi chuyên nghiệp được liên tục đối diện với các cầu thủ đàn Anh và những ngoại binh tại V-League. Những lợi thế về mặt kinh nghiệm thi đấu cũng mang lại sự tự tin cho Vĩ Hào. Trong chuyến tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu, anh mạnh dạn chia sẻ: "Nếu được chọn dự SEA Games 32, tôi đặt mục tiêu ghi bàn một trận." Bởi thế mà việc Hào bị loại là một bất ngờ lớn. Cái lý của ông Chosier Vĩ Hào giàu kinh nghiệm nhất nhưng anh có thể không phải là người phù hợp nhất và ít thấm nhuần ý tưởng chiến thuật của huấn luyện viên Chelsea nhất. So với các đồng đội cạnh tranh vị trí, anh có ít thời gian làm việc cùng với chiến lược gia người Pháp. Ở tại Doha Cup 2023, Văn Trường, Quốc Việt và Thanh Nhàn đều góp mặt. Trong khi đó, Vĩ Hào không thể đến Qatar với câu lạc bộ Bình Dương cần anh tại V-League. Ở giải đấu này, Văn Tùng cũng vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội có kinh nghiệm làm việc cùng huấn luyện viên Chelsea khi cùng với đội U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á ngày 20. Những ai đã theo dõi U22 và tuyển Việt Nam thời gian qua sẽ biết rằng ông cho sự đánh giá cao những cầu thủ hiểu triết lý của mình thế nào. Ở đợt tập trung trong đội tuyển hồi tháng 3, ông đã từng bắt những người đàn anh đứng xem U22 tập để U22 thị phạm cho những đàn anh tuyển quốc gia hiểu bài tập của thế mới. Xét ở khía cạnh này thì Vĩ Hào thiệt thòi hơn các đồng đội của mình. Bên cạnh đó, Huấn luyện viên Choi cũng cần một màu khác biệt hơn về vị trí sở trường và phong cách thi đấu. Vĩ Hào có những điểm tương đồng với Thanh Nhàn. Cả hai đều chơi tốt ở hai cánh. Chủ yếu là đá bám biên rồi tốc độ và sức mạnh. Ở khoản này, cầu thủ của PVF, Công an Nhân dân đang thể hiện tốt hơn. Tại vòng chung kết đôi 10 châu Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho Thanh Nhàn đá chính thay vì Vĩ Hào. Hai cầu thủ cạnh tranh vị trí tiền đạo còn lại đó là Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Đô đều sở hữu được lối chơi khác biệt với Vi Hào. Quốc Việt sở hữu tốc độ và khả năng qua người, sẵn sàng đột phá, dứt điểm. Trong khi đó thì Văn Đô lại mang lại tính kết nối nhiều hơn. Khi được xếp đá bên trái, anh vẫn thường xuyên hoạt động rộng, thậm chí là lùi sâu để hỗ trợ các đồng đội triển khai tấn công. Vĩ Hào cũng có thể đá tiền đạo cắm. Tuy nhiên thì ở vị trí này, anh sẽ khó lòng cạnh tranh lại Văn Trường và Văn Tùng, những người sở hữu thể hình tốt hơn mình. Trên tay SEA Games 32, là một điều đáng tiếc đối với Vi Hào. Tuy nhiên thì đây chưa phải là dấu chấm hết. Trong năm 2023, anh vẫn còn nhiều cơ hội để có thể khoác áo U23 e Việt Nam như là ICS 19 hay là giải vô địch U23 e Đông Nam Á. Điều quan trọng đó là chân sút này cần phải thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Bốn điều rút ra từ danh sách chính thức của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Philippe Chaucer đã cho thấy được những sự tính toán trong cách lựa chọn nhân sự của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đoàn quân của Chaucer vừa cho danh sách 20 cái tên U22 Việt Nam bắt đầu chiến dịch săn vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á trên đất Campuchia. Với những người mà hiện có, những chiến binh sao vàng đã thực sự sẵn sàng để bước vào trận đấu. Dưới đây là bốn điều rút ra từ các nhân tố mà vị phù thủy trắng đã lựa chọn. Thứ nhất, bảy nhà vô địch đã có 7 cái tên từng vô địch tại SEA Games 31 góp mặt trong chiến dịch lần này của U2 Việt Nam. Đó là thủ môn Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến và Nguyễn Văn Tùng. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, họ chính là niềm kỳ vọng lớn của U22 Việt Nam tại chiến dịch sắp tới. Ngoài việc đóng vai trò hình thành bộ khung chủ chốt trong đội hình của huấn luyện viên Philip Josier, các nhân tố trên còn được chờ đợi là sẽ dẫn dắt được những gương mặt còn lại tạo thành một tập thể gắn kết và chinh phục mục tiêu cao nhất. Thứ hai đó là niềm tin vào sao U20. Huấn luyện viên Chaucer đã cho thấy được sự tin tưởng lớn đối với các nhân tố vừa tham dự vòng chung kết U20 châu Á cùng chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn. Đó là những cái tên gồm Đặng Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt và Hồ Văn Cường. Trong những cái tên kể trên thì Văn Khang, Quốc Việt và Văn Trường là ba niềm kỳ vọng lớn có thể tỏa sáng rực rỡ ở giải đấu sắp tới. Nếu chơi tốt và không ngừng tiến bộ, họ có nhiều tiềm năng trở thành trụ cột tại đội tuyển quốc gia ở một tương lai gần. Thứ ba, nhân tố bị loại. Ba cái tên chính thức bị loại sau cùng của U2 Việt Nam đó là Giáp Tuấn Dương, Bùi Vĩ Hào và Ngô Đức Hoàng. Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình sẽ đóng vai trò dự phòng. Nhìn chung, đây là quyết định hợp lý của huấn luyện viên Chaucer khi mà ông đều có những sự thay thế xứng đáng ở các vị trí đó. Trước đó, nhà cầm quân người Pháp cũng đã chia tay 7 gương mặt trước khi lên đường sang Campuchia. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng, tiền vệ Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Phạm Đình Duy. Tất cả những cái tên bị loại sẽ phải cố gắng nhiều hơn để trưởng thành và phục vụ các đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Và thứ tư, đó là tính toán riêng của ông Chausier. Với những sự lựa chọn của ông Chausier có thể thấy được là nhà cầm quân người Pháp vẫn ưu tiên cho các nhân tố giàu kinh nghiệm và đã trình chuyến đấu trường quốc tế. Đó là những gương mặt đã tham dự SEA Games 31 hay các giải đấu trẻ khác tại Đông Nam Á và vòng chung kết châu Á. Những cầu thủ góp mặt tại giải đấu tới hầu hết đều có thể chơi đa năng và sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện. Bên cạnh đó, việc thiếu hiệu quả trong khâu ghi bàn tại Doha Cup khiến vị phù thủy trắng chăm chút hơn cho hàng công.